到。 đêm con mua trai bác hải để đồng bằng công quan hiểu vui vẻ đêm đông sớm nay cho ba mẹ biết vui vẻ đêm đông thành ra tiền hạnh thượng 你。